và những lưu ý về trong quá trình trồng đu đủ để đạt được năng suất chất lượng hiệu quả cao và trước khi đến với chủ đề này thì các bạn hãy à, nhấn vào cái biểu tượng like tức là vào cái biểu tượng bàn tay thì là thích và các bạn nhấn vào cái phần đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất của chúng tôi nhé và ngày hôm nay chúng tôi sẽ làm trên cái diện tích của nhà ông Nguyễn Như Thành Nguyễn Như Thành thôn ờ, Ngâm Mạc, thôn Ngâm Mạc xã Lạng Ngâm, xã Lạng Ngâm huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh và những trên cái diện tích là à, ba uh, xào là bằng hơn 1 ngàn mét vuông à, và ở đây là giống đu đủ là Đài Loan và ngày thời điểm trồng là trồng của tháng riêng năm 2020 và ngày hôm nay ngày uh, âm lịch là ngày 16 tháng 8 năm 2020 và ngày dương lịch là ngày mùng 2 tháng 10 năm 2020 và trên ờ, cái ờ, diện tích này thì đu đủ đã được hái rất nhiều lần rồi và ngày hôm nay thì um, chúng ta sẽ đến với một quy trình bón phân thì uh, trước hết là trước khi bón phân thì uh, xin ông Nguyễn Như Thành ông có thể nói cho là uh, ngay từ giai đoạn đầu thì ta đã chăm, chăm sóc như thế nào ạ? Ờ, ngay từ khi mà giai đoạn đầu thì trồng đu đủ thì bước đầu thì ta cũng không nên bón quá nhiều phân. Vâng cái thứ nhất là một là nó sẽ bị ảnh hưởng đến rễ cái thứ hai nữa là nó cũng chưa cần đến nhiều phân thì nó làm hại đất Đấy, cái chính là ta phải có bón phân chuồng Được. Vâng. để cho đất nó hoai mục vừa nói vào đây vào đây để xem có đi đủ vâng. là một cái thứ hai nữa là về cái cái nó nay mai nó làm cho đất nó tươi xốp thì nó hấp thụ được thế thì cái quá trình bón phân thì ta có thể chia ra làm ba giai đoạn chính giai đoạn cây con thì ta lên tưới vâng. đấy, cái giai đoạn cây nó lớn lớn rồi đấy lớn lớn lớn nó cao tầm độ tầm gần mét thì lúc đó thì ta có thể là tưới thì càng tốt nếu không có thì ta cứ vanh thì vanh ở đây thì ta có thể vanh như là BK và cái vanh cái phân silic này vâng. Vâng, cụ thể ông có thể nói từ đầu đặt bầu thì à, trồng như nào để cho bà con nắm bắt được cái quy trình trồng? Cái đặt bầu này thì cũng nó rất chi là đơn giản thôi. Thế ban đầu thì ờ, khi mà ta làm đất xong, ta làm đất xong thì sau khi đó là ta mới ờ, lên luống. Thế lên luống xong thì ta định vị cái chỗ nào mà ta đặt cây thì ta sẽ bón cho một lắm NBK, à xin lỗi, ờ, một lắm lân và một lắm phân silic phân silic đấy. và và độ mấy cân phân chuồng thôi vâng đấy ta cho vào đấy ta đảo đều lên vâng. đảo đều lên sau đến khi đấy, sau đó một tuần ta mới đưa bầu vào à. đấy ta mới ờ, cho bầu cây vào vâng. thì đảm bảo nó sống trăm phần trăm nó không vâng. bị ảnh hưởng đến rễ vâng. thế sau khi mà nó đã mờ cây nó đã bén chân rồi thì nhìn thấy cái lá bên trên đầu nó bắt đầu mở ra thì lúc đó ta mới hòa cái gói con của cái phân này này À, gói 300 g các bạn nhé. Đấy, vâng. cái cái gói con ấy, vâng. ta hòa loãng ra mới một cái lượng NPK thật loãng. Vâng. Ta tưới, ta ta, là... ta tưới một lần. Vâng. Đấy. Tưới một lần thì ừ, thì sau đến khi mà cây đã cao khoảng chừng độ từ đất lên, ờ, từ đất lên độ 7 80 phân. Vâng. Đấy. Đến 7, thì bắt đầu ta lại tưới cho một lượt nữa. Đấy, tưới ờ, cho một lượt nữa cũng như NPK và cái phân silic to này này ta hòa tan này hòa ra tưới đấy là tưới vâng đấy nếu mà bạn nào mà có thể là là là có thời gian thì tưới mà bạn nào có thể lười thì ta có thể vanh một gốc cũng được à. nhưng vanh xa xa là vâng. ra vâng đấy nhưng mà vanh lúc này vanh thì mình sẽ vanh khoảng bao nhiêu vanh thì ta chỉ cần ờ, dùng một ờ, một lắm với ờ, nắm. nắm tay thôi tôi thì tôi hay nắm tay vâng. nắm tay của tôi là NPK một lắm và silic một lắm tôi cứ rắc quanh gốc rắc quanh gốc vâng đấy đấy là giai đoạn ờ, bón phân lần thứ hai lần thứ ba thì khi mà cây là cây nó đang bắt đầu nhú lụ ra vâng. nhú lụ ra nhú, nhú lụ, lụ bằng lụ, cái nó bằng đầu đũa đấy đầu đũa, đầu đũa hoặc vâng. bằng ngón tay vâng. thì bắt đầu ta lại cho tiếp tục hai lắm này và hai lắm NPK ta rắc cứ rắc quanh gốc xong ta lại đẩy cỏ vào vâng. ta lại đẩy cỏ vào ta lại đẩy cỏ vào vâng. đẩy cỏ vào vâng. chứ các bạn đừng có <laughs> có có sới sáo vào gốc tuyệt đối là không xây sáo vâng. đấy, riêng cái, cái đu đủ này tuyệt đối không được xây sáo của nó đấy thế thì sau đến khi đó thì tôi đi sau đến giai đoạn mà quả chín rồi thì ta thu thu được một nửa quả một hai thì bắt đầu ta lại bón tiếp vâng, vâng. ta lại bón tiếp được um, thu được một hai đứa quả thì ta lại bón tiếp ta lại và bón... quy trình bón như nào ạ quy trình bón thì có gì đâu nó cũng đơn giản thôi mà đây thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn rồi đây vâng. đây ví dụ vâng, như bạn làm tôi làm mẫu cho các bạn nằm à, đẹp bự. đây của tôi ờ, khoảng chừng độ một cân NPK tôi cũng cho một ờ, cân ờ, một cân silic cân silic này vâng đấy, đấy. ước lượng nó khoảng như thế này vâng. thì của tôi đây là hai cân này hai cân thì trong giai đoạn này phải tôi phải bón cho 4 đến 5 cây cơ à. đấy thì vâng. nó nó như thế này thôi ví dụ các bạn có quả khô quả rác này như thế này thì các bạn chỉ cần rắc vào đây này à rắc mình rắc rộng quanh tán rắc các bạn à, xung quanh như thế rắc xung quanh phạm vi đấy đấy đấy vâng. độ tầm năm sáu lắm vâng các bạn có ấy thì các bạn đậy vào thế này. đậy cỏ vào đậy cỏ đậy rác vào đây là xong đậy để giữ tủ gốc các bạn nhé đậy như thế này thế thôi. thứ nhất là để cho đơn giản thôi không cần đó đỡ bốc hơi phân bón cho thứ hai là mình tủ gốc để cho giữ độ ẩm cho gốc các bạn đấy đấy bởi vì thực ra mà nói cái rễ đu đủ này nó ăn rất dài ăn rất dài cho nên là ta cứ đậy vào cho nó nó nó nó đỡ bốc hơi chứ còn là ờ, rễ nó dài lắm không ờ, vâng. lo các bạn không lo gì nước, nước không lo là nó trâu phân các bạn nhé không lo mình tiến sang bên này đi ạ có một những cái lưu ý ờ, với những người trồng đu đủ là cái rễ đu đủ nó ăn rất là rộng nó có thể ăn rộng quanh ra tận ngoài này các bạn này mình tán ngoài này. cho nên là mình không sợ là rắc phân như này nó trôi mất phân mà rắc như thế này khi mà mưa xuống nó có trôi phân thì nó vẫn ngấm xuống cái gốc cái đỉnh đấy sau khi mà rắc xong thì mình sẽ sẽ đậy như này vừa đậy cỏ rồi mà vừa đỡ quả dại đấy, đấy cái, cái cái quả dại ở đây nhiều lắm vâng để trùng gốc để chữa đậm cho gốc đấy. ờ, cái riêng cái đu đủ này thì các bạn lưu ý là khi mà bón thì tuyệt đối ta không uh, động chạm gì đến rễ nếu có thới sáo hay có nhặt cỏ thì trước khi ê, ờ, ê, ờ, bón ờ, phải cách cái lúc bón tầm 3 đến 5 ngày chứ không thì rễ nó cái đầu rễ của nó nó vẫn chảy ra nhựa là nó sẽ bị xì mủ và thối gốc riêng cái phần cái còn cái đu đủ này thì cũng không tránh khỏi cái cây nhiều quả và cái ít quả riêng cái cây, cây quả dài thì bao giờ cũng rất khó đậu quả à, những cái cũng cùng một giống cả cũng cùng vào đấy cả kể cả công ty giống nào cũng thế cũng không ai dám khẳng định rằng là có bao nhiêu phần trăm cây dài và bao nhiêu phần trăm cây tròn thế nhưng mà vâng. đặc tính của cái cây dài này thì nó rất khó đậu quả cái cây tròn bao giờ đậu được quả sai không cho nên ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là có những cây rất là sai nhưng mà có những cây lại không được sai lắm đấy thì cái này là nó do sắc rất giống các bạn ạ đấy và không thành là sau khi mình bón với một quy trình như này thì bao lâu sau mình lại phải bón tiếp ạ à, khi mà mình bón như thế này thì mình cũng lại phải thu 2 đến 3 lượt quả nữa thì à. mỗi lượt quả thì ví dụ như như đây mọi người nhìn thấy là nhà tôi thu từ dưới này rồi đây cái biết này dưới rồi như thì lên đến đây những những cái quả này bắt đầu tôi thu đến những quả này Vâng. Đến loạt quả này thì chắc tầm độ phải ờ, tầm độ hơn nửa tháng nữa đấy. Vâng, hơn nửa tháng là hơn nửa tháng nữa, độ... 20 ngày nữa thì mới vâng, thu được đến quả này. Vâng. vâng thu được đến quả này nữa thì sau khi đó mình vẫn cứ phải quan sát xem cái lá của nó như thế nào. Vâng. Lá của nó đứng hay là đá lá của nó làm ngang hay là lá của nó xanh hay nó vàng. Cái màu lá này thì mình mới bón phân được. À. Nó mới cân đối. Vâng. Tức khi là... cái màu lá mà nó hơi vàng như thế này thì người ta bón phân được. Là bón phân được rồi. Chứ còn lá mà màu xanh xanh đét luôn thì lúc đó là đang thừa đạm và cái chất lượng quả của mình sẽ không ngon nó sẽ không ngon à. đấy các bạn có một cái lưu ý là khi mà bón đu đủ thì chúng ta phải nhìn lá này bón à, chúng ta thấy rằng cái lá nó hơi vàng có nghĩa là nó đói ăn à. nó gần hết phân rồi thì chúng ta cung cấp thêm phân cho nó thế còn nếu như cái lá xanh đen có nghĩa là thừa đạm lá thì ta không nên bón tại thời điểm không, xanh đen này không, không, không bởi vì đó. nếu như bón như vậy thì nó sẽ tập trung lên lá mà à. quả nó không ngọt à. và nếu như mà lá đã xanh đen có nghĩa là thừa đạm mà các bạn lại bón tiếp vào nữa thì cái lá nó non tơ và sẽ phát sinh nhiều sâu bệnh đúng không ạ đúng rồi vâng thế và uh, trở lại với vấn đề là cái tỷ lệ đậu quả tức là hoa và quả thì ông uh, nhận định về cái uh, khi mà dùng phân bón uh, silic thì so với những mọi năm thì cái ông... phân bón silic thì đây báo cáo với bà con là tức là như thế này Thế thì vậy thì trong đây ví dụ như là trong cái giai đoạn này ấy, thì đây là nhìn thấy các, các mọi người nhìn, nhìn thấy đây là những cái vết sẹo này, vết dạ. sẹo này. Tức là nó phải trùng 3, trùng 4 và có những chỗ phải trùng 5. Vâng. Thế thì tôi phải tỉa đi. À. Đấy tôi phải tỉa đi. À những cái vết sẹo này vết này là tôi đi. toàn phải tỉa đi vâng. bởi vì cái nào có thể thưa thì tôi nuôi hai quả mà không tôi chỉ nuôi một quả thế này thôi à. đấy vâng. tôi chỉ mua mua nuôi một quả thôi dưới này để đây những cái vết này là bốn năm quả tôi 4, cắt quả. đi hết tôi à. chỉ nuôi được thế này thôi đấy chỉ nuôi này thôi chứ không nếu mà nuôi nhiều quả nó không to là một cái thứ hai là ngắt đi bắt đầu nó tự quả khác nó rụng đi À. nó cứ đấy những cây cao trong to trong nhà em cứ có treo ngắt được đâu Đúng thì bây giờ khi ngắt được một quả phát nó rụng hết những quả kia đi mà nó không hiệu quả vâng. đấy thế cho nên là uh, nó đang ở cái từ hơn một mét trở lên thì quả nó đậu nhiều lắm à vỏ nó đậu nhiều lắm vâng. thế đây, nên toàn phải ngắt đi mà cụ thể là từ gốc đây đấy từ gốc từ gốc lên đây, chỗ này là nó đậu khoảng 80 phân rồi vâng. thì vâng. hơn một mét trở ra là nó đậu quả rất nhiều đậu quả rất nhiều vâng đậu và đây những cái chỗ này em vừa cắt hết này vâng. vừa cắt hết tỉa hết đậu đến mức độ là chỉ có tỉa bớt đi thôi vâng, không phải um, phun kích thích các không bạn nhé phải kích thích cái gì cả và cái hoa của nó ông đánh giá là cái hoa của nó là đẫy lắm Bà. Vâng. quay lên cao này, quay lên cái ngọn ông đánh giá về thứ nhất là cái ngọn của đu đủ thế nào và cái hoa của nó cái này ấy, thì nó có mất một cái giai đoạn uh, tháng ờ, mấy tháng trước đấy là có một cái giai đoạn nó mưa gần như là một tháng ừ. thì đây tỷ lệ đậu quả của nó cũng kém hơn thế nhưng mà kém thì những cây quả dài mới là rõ rệt chứ cây quả tròn à. thì nó vẫn vẫn đậu quả như vẫn vậy. đậu quả tự nhiên là được cũng tương đối quay kỹ vào cái ngọn à. và cái hoa Vâng. À, thưa ông Thành, à, cái ngọn mà nó nở ngọn như thế kia thì mình đánh giá là cái cái ờ, lở cái, ngọn cái, kia là nó cái sức khỏe của cây thế nào cái sức khỏe Và của cái... cây là tức là nó nó hồi phục sau cái trận mưa đúng đó cao, cái, cái cái cái cái trận bị úng vâng. cái trận bị úng thế cho nên sở dĩ đằng kia là mới bị ờ, những cái cây ờ, đầu kia nó nó bị kém nó thấp hơn à nó thấp hơn Đấy. tức là cái lá bây giờ lá nó đang phát triển lên nó đang phát triển mạnh lên đấy còn khi mà lá nó làm ngang đấy, đấy bác cứ nhìn cái nhà ờ. lá nó làm ngang đây là lá ở trong giai đoạn ngừng phát triển à. cái thời điểm mà mưa đấy à nó ngừng phát triển còn lá mà cao như thế kia lá cao như cây thế là cây mạnh. đang phát triển mạnh đang phát triển mạnh vâng thưa các bạn người trồng đu đủ thường lo lắng rằng uh, đu đủ mình không sai và tỷ lệ đậu quả không cao nhưng tại vườn đu đủ của nhà ông Nguyễn Như Thành ở đây thì xa quá chỉ có việc tỉa đi và sau đây thì chúng tôi hướng dẫn bà con về kỹ thuật tỉa quả đu đủ trên uh, những cây đu đủ sai quá à, vâng thưa ông như thành là trước khi đến phần hướng dẫn tỉa quả thì ông dự đoán trên cái cây này nó có khoảng bao nhiêu quả từ từ lúc mà mà, từ mà chưa thu cho đến thời điểm này, này là chúng tôi đã đã thu dưới này tầm bốn năm quả rồi nó dài đến đây này à thế 4, à? quả không phải là phụ thuộc ờ, theo số lượng quả vâng. mà tức là mình nhìn thấy là cái ở ờ, cây là cái chất lượng quả nếu mà da nó láng bóng đẹp thì vâng. mình để nhiều mà da nó kém thì mình để ít thế nhưng mà cái một điều quan trọng là cực kỳ lưu ý là ta chỉ lên để một đến hai quả là cùng thôi vâng. ví dụ như quả như thế này ta nhìn thấy quả này từ, của từ, nó đẹp rồi là từ, ta bắt đầu ừ. đấy thì ta mới bắt đầu cắt đi này đấy cắt thì chú ý cắt vào những hôm đưa, đưa, đưa quả chị thời tiết nó nắng giáo à, đây các bạn này trên những cái chùm 2, chùm 3 thì ta ừ, do là đu đủ sai quá nên mà... ta chỉ để một uh, quả thôi nếu vâng. mà chỗ nào thưa thì ta mới để hai cắt chậm à, nếu mà thưa ta mới à, để hai tức là ta phải nhìn cây để à, để cắt mới... để tỉa quả nếu mà chỗ nào mà nó thưa quả thì ta để thừa ra mà thưa thì ta để nhiều à. thế nhưng mà tối đi tối đa chỉ hai thôi chứ không à. được để ba tức một chùm ta chỉ để hai thôi ta có thể sang cây bên cây cây này xong chưa đây xong. À. đây các bạn này kể cả những quả to như thế này nhưng mà nếu mà trên một chùm hai quả hoặc ba quả thì đây. thì ta phải tỉa bớt đi đấy chứ không tiếc được các bạn nhé đây ta phải tiếc từ từ đã tỉa em ơi từ từ nhé sẽ sang bên này đi cái sang ta sang cây này đây đáng những cái quả này đáng phải tỉa từ chậm, lúc nhỏ như chậm. thế thôi nói nói nói chậm chút đáng máy quay máy quay gần đây đáng những quả này ta phải để từ lúc như tỉa từ lúc nhỏ cơ bây giờ tỉa cũng vẫn được chứ chưa muộn nhưng à. nó cũng... tức là chùm đấy cũng là hai quả cũng hai quả ví dụ hai quả thì ta, ta tỉa đi thì ta ví dụ cái chùm này ba quả thì ta chỉ à, để một thôi ta chỉ để một thôi đấy à, ta để đưa, một đưa, thôi đưa, đưa, đưa. đây các bạn này những quả to như thế này nhưng mà vì cái quả này nó không được đẹp đúng không đây. đấy những quả này không được đẹp cho nên ta cũng phải, cũng phải tỉa bớt hai quả đi đấy, đấy những chùm này hai quả mỗi ờ, mỗi một chùm ra thì nó lại có hai cái tai ra mà ta chỉ để một quả thôi chứ không ta không để hai vâng đấy, như thế ta cũng phải bỏ đi ta cũng phải bỏ đi chứ không sau nó dày nó đè lên nhau đè à. nhau ngắt ngắt được quả dưới thì quả trên nó rơi tự vâng. rơi luôn đây ở bên này ông tiểu lốc bên này thì bên này có nhiều những quả rất là nhiều đấy đấy những quả này ví dụ như chùm này hai đây thì ta bỏ luôn quả này đi à đây những cái chùm hai như này chị cầm mà nó không được đẹp ấy mà không vào tay là ngứa lắm đấy vâng ừ. quay quay sang bên này nó ngứa lắm đấy nó ngứa nó cách tay đấy chị đây đây những quả này đáng phải được rồi trước rồi ừ. thời gian đi tỉa ra này ừ. quả này chỗ này thưa thì để được không? vâng chỗ thưa để được rồi còn những chỗ nào mà đây tôi không chuyên nghiệp chứ chuyên nghiệp mà em ờ, tỉa em có con dao bé tí ờ, dài dài trong kia mới tỉa chứ ừ, đây các bạn này sai không... Ờ, trên cây này thì chắc là nó phải có đến cả trăm quả <laughs> hơn trăm quả đấy à. nó nhiều lắm và vâng. đấy những cái quả bé như kia chú là tỉa vào những hôm trời nắng giáo à những trời nắng giáo thì khi mà tỉa cái nhựa nó chảy vào quả kia thì có vấn đề không gì không sao đâu ạ à, không nhìn gì dạ, không sao đâu vâng mà ông đánh giá về cái ờ, ờ, cái ờ, cái cuống của nó thế nào? Cái cuống của nó thì là được dài tốt lắm. Tức vâng. là nó có cái silic, nó làm cái nó nó nó ổn định được cái chất trung lượng thì từ vỏ quả rồi đến thân cây rất cứng, vâng. rất chắc. Đây. Cái độ lá của cái độ dày của lá và cái đậu quả này là rất chuẩn. Đấy bởi vì nó sai vâng. Cái cuống của nó cứng này các bạn này, vâng. cuống cứng này. Cuống có những cái ví dụ như đây cái chùm này nó hai quả đây nhưng mà nó không dụng các bạn nhé đấy nó không hoàn toàn ba quả ờ. à, ba quả đấy cái chùm như thế này nó là ba quả các bạn này đây ờ, chùm ba quả đấy rồi em không tỉa nữa đi à nó to rồi thì là mình tiếc mình không tỉa <laughs> nhưng hoàn toàn không dụng và dụng. nó lại không dụng nó không dụng là một hai là nó cũng không bị những cái bệnh khác mà da của nó này da nó rất căng móng. to này không kịp đấy vâng. này. Ví dụ đấy. như ờ, mình ấy cắt quả này đi bắt đầu quả này trên tự rơi xuống. À thế. À? Đấy. Vâng. Ví dụ Đúng như rồi. thế nhiều khi là đúng mình rồi. không để ý được nếu mình cắt vâng, cái quả vâng. dưới này đi thì quả này nó sẽ to ra vâng. đấy đây là cái sản phẩm của quả đu đủ nhá thế thì về 15 ấy thì nhà tôi thì cũng à, chưa trồng mà chưa chưa chưa biết được thị trường người ta cần những quả vừa vừa thì tôi cứ làm cho nó to quá nên là thị trường cũng tiếp nhận nó cũng khó một quả bốn năm cân thì ra hộ gia đình mà mua về ăn thì chắc ít người thế thì sau khi mà mà mà mà, mà tính toán để làm sao mà để quả nó đạt nó vừa vừa văn vẳng cân hơn cân hai cân thì từ từ năm uh, ngoái năm kia thì tôi đã sử dụng cái phân xịt định của công ty Tân Phát Bắc Giang thì thấy cái chất lượng của nó rất tốt thì hôm nay tại cây đây tôi bỏ luôn một cái quả nó đang chín để cho mọi người ừ. cắt chéo này nhỉ? Không, được cắt thế. Cắt cắt đừng đừng. Cắt hàng quả ra. Cắt quả hàng quả. Cắt luôn ở trên cây đi. để Không. cho người ta nhìn thì tại sao? Vì... Bổ luôn trên cây à? Bổ luôn trên cây gì? Vâng thưa các bạn, à, khi mà chúng tôi đến vườn đu đủ này thì nhà vườn đã thu được rất nhiều quả rồi Đã thu quả rồi, thành ra là cũng... Ủa, chứ cây đây cho vâng. người ta nhìn này. Vâng, đây các bạn này Đây cái chất lượng đây Vâng Cái giống đu đủ này thì nó không đặc biệt hoàn toàn Cái ờ, giống này thì những cái quả sớm ra cái nửa đầu, nửa hai thì thường thường là không có hạt à. Thường thường là nó sẽ không, không có hạt ở bên trong Vâng Đấy Thế thì cái quả thì chất lượng thì rất đỏ và ăn rất ngọt thơm lắm vâng, thơm à, lắm rất ngọt và thơm thơm phức luôn thế thì cái hàng ờ, này là hàng nhà tôi thì bao giờ cũng ưu tiên lên cái lĩnh vực hữu cơ là hàng đầu vâng. thế cái dùng cái NPK thì là chỉ dùng ở một phạm vi nhất định thôi cái bổ sung thường xuyên cái cái cái, cái phân chung vi lượng của công ty Tân Phát đấy và ngoài ra chúng tôi cũng sử dụng thêm đỗ tương vâng. và cá ngâm ủ là chúng tôi tưới à. là thường xuyên thì nói chung là ra được cái sản phẩm là rất là an toàn cho bà con vâng. đây là tại gốc luôn tôi bỏ tại gốc, tại luôn. gốc luôn vâng. để cho mọi người và mình có thể kiểm định bổ một miếng để ăn thử đi để xem nó đây, nó ngọt mức độ như nào đây là quả Ui. xanh à, ờ, quả, quả này là vẫn còn ương các bạn ạ quả cương quả ương thôi Đấy, quả này thì độ chắc khoảng độ chục ngày nữa thì mới không ạ à. quả à. này chỉ hai ba ngày thôi hai ba ngày nữa là được đúng không hai ba ngày nữa vâng nó vẫn ương và cái giống này nó là giống mà nó không đặc quả như là giống của miền Nam các bạn nhé Giống này là giống của Đài Loan Đấy và đề nghị bạn Huy Bạn có thể bổ giúp cái quả giống dài này xem là nó có đặc quả không Nha, vâng, xin các bạn để tôi ăn thử xem nó ngọt như nào nhé uhm. Đu đủ ương Ăn Đu đủ ương mà Giòn nhưng mà rất ngọt các bạn ạ Đây đây quả này này quả này thơm lắm thơm quá ăn cắt thử miếng nào quả đấy là gì cái này nó rất giòn các bạn ạ giòn như vậy ngọt à à tầm này thì cũng ngọt ừ. ngọt lắm cái đấy thì chắc ngọt hơn nhiều Ôi quả này cho Để bác cắt cổng Cắt đôi Cắt đôi nữa Cắt đôi Cắt đôi, cắt đôi Cầm, cắt Đây quả này thì nó chín hơn các bạn ạ Để tôi ăn thử Chủ vườn ăn thử đi em Em thì ăn thường xuyên rồi ngon ừ. ừ. Ngọt tuyệt vời luôn Ngọt mà thơm Thơm lắm các bạn ạ Thơm và ngọt lắm ừ. Thành nó thì dày Thành dày và cái lứa quả từ đầu lứa đầu một lứa thứ hai lứa thứ ba thì, thì ít có hạt bên trong à vâng. nhưng mà càng lên cao thì cái vâng, càng lên cao thì nó lại có hạt vâng đây các bạn này đu đủ nhìn rất là hấp dẫn như này đấy rất là ngon như này thật tuyệt vời và thưa ông Thành ờ, nếu như các bạn muốn đến thăm vườn đu đủ hoặc là muốn mua thì liên hệ về số điện thoại nào ạ? Vâng, nếu các bạn à, mà có nhu cầu dùng đến sản phẩm sạch hữu cơ thì ờ, dùng cái điện thoại à, à, liên hệ cho tôi theo cái số điện thoại Nguyễn Như Thành 0973 926 828. Vâng. Các bạn ơi, các bạn nếu muốn mua đu đủ sạch, đu đủ ngon, chất lượng cao thì hãy liên hệ với ông Thành qua điện thoại số điện thoại vừa rồi. Và chúng tôi sẽ kết thúc video ở đây. À, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé mọi ủng hộ của các bạn thì là một động lực để giúp công ty của chúng tôi làm nhiều những clip hay hơn nữa và hướng dẫn bà con chăm sóc cây trồng tốt hơn nữa trên các loại cây trồng và tạm biệt các bạn hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo